Thời gian nay đã không ngừng vô tình đã làm em mất anh rồi Còn đâu như xưa em đưa đón anh mỗi chiều Không một câu chào em anh đã vào nhánh gấm sang giàu nhanh Một thôi ta nín thiếu ban đầu thôi dòng thời gian nay đã không ngừng vô tình đã làm em mất anh rồi còn đâu như xưa em đưa đón anh mỗi chiều không một câu chào em anh đã vào nhà nhưng góc sang giàu nhanh một thua hai ta nhìn thiếu đâu còn Trong thời gian này đã không ngừng vô tình đã làm em mất anh rồi